cử chỉ đều phải chú ý sao cho nhẹ nhàng và chánh niệm. Trước khi chắp tay, phải rũ tay áo xuống để không bị gấp, bị xoăn và để tay áo luôn được rũ xuống ngay ngắn. Khi chắp tay, mười ngón không được so le, không xòe, không trống rỗng ở giữa không chắp tay kê cầm để ngang miệng hay đưa lên mũi cũng không để chìa tay ngang phải chắp 10 ngón bằng nhau luôn hướng lên trên để ngang ngực cao thấp vừa chừng khi xá nhẹ khom toàn thân và hai tay xuống một góc khoảng 60 độ. Đứng chắp tay cung kính hướng về Đức Phật. Chúng ta luôn an trú trong chánh niệm và giữ tư thế thật trang nghiêm bởi đây là những giờ thực hiện trọn vẹn lòng tôn kính Phật giữa phật tử với vị thầy thì lễ lại lại là hành động chân thành thể hiện trọn vẹn lòng tôn kính lòng tôn kính ấy chúng ta thường trân trọng kính dân những con người thanh tịnh những bậc ly dục hoàn toàn đã xa rời cấu uế lậu hoặc phiền não đức phật và các vị bồ tát các vị tổ sư là những bóng tùng vĩ đại luôn che mát chúng ta và vì tâm nguyện quay về nương tựa vào các ngài nên chúng ta tôn kính lễ lại hành lễ trên chánh điện chúng ta không đứng giữa vì đó là vị trí dành cho thầy trụ trì hay những thầy lớn hoặc phòng những người đến sau có chỗ lễ lại chúng ta cũng không nên đi ngang qua chỗ người đang hành lễ vì như thế sẽ mất sự kính trọng chúng ta không nên lên chỗ bực hành lễ của chư tăng khi lễ phật tại chánh điện nếu có hương thắp trong lư rồi không nên thắp thêm không tùy tiện đánh chuông trống mỏ khánh không tranh giành chỗ ngồi không được ngồi lại cho nên khi nghe tiếng chuông thì chúng ta lại xuống hai tay bắt đầu từ tư thế chấp trang nghiêm trước ngực từ từ đưa lên trán rồi tay và mình đồng thời khom xuống hai chân quỳ chống hai tay xuống đất Hai bàn chân phía sau ngửa lên, mông chạm nhẹ trên hai gót chân. Toàn thân hạ sát đất. Trán chạm đất rồi, mở ngửa hai lòng bàn tay. Tư thế lại này gọi là năm vóc gieo sát đất. Khi nghe tiếng dập chuông chuẩn bị đứng dậy Hai tay úp lại Chống đất Hai bàn chân phía sau co lại như cũ Chúng ta từ từ đứng lên Đưa thân trở về vị trí ban đầu Khi ấy chắp hai tay lại và xá một xá mỗi cử chỉ đều phải chú ý sao cho nhẹ nhàng và chánh niệm có hai tư thế ngồi niệm phật chúng ta có thể tùy ý lựa chọn nếu ngồi kiết già chúng ta đặt bàn chân trái vào thân tay phải đặt ngửa trên lòng bàn tay trái hai đầu ngón tay cái vừa chạm vào nhau nếu ngồi bán già thì bàn chân trái đặt lên đùi chân phải hoặc ngược lại đặt bàn chân phải lên đùi chân trái. Tay phải luôn đặt ngửa trên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái cũng vừa chạm vào nhau. Dù ngồi niệm Phật trong tư thế kiết già hay bán già, chúng ta phải ngồi ngay thẳng, thoải mái, không gượng ép. Giữ vẻ mặt bình thản, thảnh thơi, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải điều thân sao cho khi ngồi cảm nghe được sự vững chãi và an lạc khi chúng ta niệm phật cùng đại chúng không được niệm quá lớn làm lấn át mọi người cũng không nên niệm thầm vì dễ dẫn đến hôn trầm tán loạn không niệm quá nhanh hay quá chậm sai với tiếng mõ tiếng khánh làm ảnh hưởng đến tiếng niệm của những người xung quanh điều quan trọng khi ngồi niệm phật phải chú ý vào tiếng niệm của mình không vừa niệm phật vừa nhìn ngó hai bên cũng không động đại thân làm mất trang nghiêm thanh tịnh